công vinh hay móc méo cả tập lồ bố trí cũng khá là đơn giản tinh tế đấy cũng uh, gắn uh, chìa khóa uh, à, lóc từ xa nha tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy lóc lóc cửa đó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 và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của tôi Kinh Anh. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những ờ, video tiếp theo.